Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, như đã nhìn thấy tiêu đề ở trong phần phát trực tiếp này thì uh, các bạn có thể thấy rằng là bởi vì cái nỗi lo à bởi vì cái nỗi lo sợ là các bạn sẽ đuối nước khi gặp sông Đà nên ngày hôm nay chị đã tổ chức một cái buổi ôn tập để chia sẻ lại phần kiến thức. Được không ạ? À? Nào các bạn ơi, các em đã có mặt ở đây chưa? Các bạn đã có mặt ở đây chưa? Nếu như các bạn đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nha Xin chào các bạn Xin chào các em Đợi mọi người vào một chút nhá Được không ạ? Đợi mọi người vào một chút nha Đồng ý không? Ngày hôm nay mục đích là để các bạn không bị đuối nước khi gặp sông Đà thì chúng mình sẽ có một cái bài ôn tập lại về một trong số những tác phẩm mà bản thân chị nghĩ rằng là có rất là nhiều bạn lo lắng rằng năm nay sẽ vào sông Đà, đúng không ạ? Không phải là một mình chị nghĩ đâu, mà là có rất là nhiều bạn cũng nghĩ là năm nay sẽ vào sông Đà. À, thật ra thì chúng mình không thể nào đoán trước được chẳng qua là bản thân chúng ta nghĩ rằng là là cái bài này nó liên quan tới sông Hương là cái là cái đề mà chúng mình vừa mới làm trong đề thi minh họa thôi. Đúng không? <laughs> Rồi, xin chào các bạn. Xin chào Quốc Hoàng, xin chào Phương Thảo. Xin chào à, Minh Minh. Ok, vừa đi thi về à? Rồi, đồng ý, xin chào các bạn nha. Xin chào các em không chìm nữa đâu <laughs> Yên tâm, đã học với chị thì chắc chắn sẽ không chìm Yên tâm điều đó nhá Các bạn cứ yên tâm điều đấy Được không nào? Đợi mọi người một xíu nhá, đợi mọi người một chút Đợi mọi người thêm khoảng 30 giây đến 1 phút nữa nhá rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu À các bạn ơi, các bạn có thể thấy là ngày hôm nay thì chúng mình sẽ được free ship khi mà các bạn đặt sách ở trong phần phát trực tiếp này Thế nên là các bạn vẫn sẽ như mọi lần thôi Các bạn sẽ giúp cho chị Hiên để lại một cái comment là Chị ơi em muốn đặt sách nhá Và một lát nữa sau khi phần phát trực tiếp này kết thúc Phần chia sẻ kiến thức này của chị kết thúc Thì các bạn sẽ nhắn tin về cho admin giúp chị nha Được không ạ? À? Các em sẽ nhắn tin về cho admin giúp chị nhá Đồng ý không nào? Các em sẽ nhắn tin về cho admin giúp chị Và đương nhiên là các bạn sẽ được free ship rồi Đồng ý không ạ? À? Đấy, trao đổi nhanh ngắn gọn là như thế trước khi chúng mình bắt đầu cái phần chia sẻ ngày hôm nay cùng với cả chị Đương nhiên hãy nhanh chóng chia sẻ phần phát trực tiếp này về Được không ạ? À? Nhanh chóng chia sẻ phần phát trực tiếp này về Bởi vì chị nghĩ rằng đây là một trong những cái bài cực kỳ cực kỳ quan trọng đối với các bạn luôn Nào các em ơi Các bạn đã có mặt ở đây chưa? Chúng mình bắt đầu được chưa nhở? Chúng mình bắt đầu được chưa nhở? À thế à Vừa vào hình tượng sông Đà luôn á Thế á Ôi trời ơi Đáng lẽ là là chị chị phát uh, sớm một tí thì có phải không Đúng không Rồi đồng ý Đồng ý đồng ý đồng ý Đồng ý Chúng mình sẽ cùng đợi 200 bạn Rồi ok Dương Ngọc nhá à, Một lát nữa em sẽ được free ship sách nha Em lưu ý giúp chị nha Tí nữa cứ nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên nha là em đã đặt sách ở trên livestream rồi Ok chưa ạ? <laughs> các bạn ơi Nào Rồi đồng ý 200 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu Bây giờ đang là 172 bạn rồi Chúng mình sẽ cùng đợi thêm 30 bạn nữa nhá Chúng mình sẽ cùng đợi thêm 30 bạn nữa rồi sẽ bắt đầu bài ngày hôm nay cùng với chị Được không nào? À lúc nào cũng kiểu dục chị dục chị đấy <laughs> Rồi các em ơi xin chào các bạn Xin chào Thu Thúy Xin chào các bạn nha, xin chào các em, xin chào các bạn rất vui vì uh, các em lại tiếp tục gửi lời chào tới chị trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ? Chị nhắc lại một lần nữa, đây là một trong những cái bài cực kỳ cực kỳ là quan trọng luôn. Thế nên là các bạn phải nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình nhé. Đồng ý không nào? Nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình nhé. Trước khi vào phần nội dung chính, như chị đã nói cùng với các bạn là chúng mình đang có một cái bài nói về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân thì chị xin được phép nhắc nhớ lại về một số những cái vấn đề liên quan tới tác giả Nguyễn Tuân được không ạ? Ở phần này thì chị không có ghi ở đây và cũng không có nêu ở đây Nhưng các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị rằng Khi mà nhắc về Nguyễn Tuân ấy thì chúng mình sẽ có những cái từ khóa mà rất là dễ ghi nhớ và đề cập tới đúng không ạ? Đó chính là gì nhỉ? Đó là tài hoa uyên bác ngông nghênh và kiêu bạc. Tài hoa uyên bác, ngông nghênh và kiêu bạc. Đây là những cái cụm từ đầu tiên để nói về Nguyễn Tuân nhé. Tài hoa uyên bác, ngông nghênh và kiêu bạc. Ok chưa nào? Tiếp tục này, chúng ta thấy rằng nhắc đến Nguyễn Tuân thì các bạn sẽ nhắc tới thứ nhất, cái thứ hai là cái đẹp. Đúng chưa? Cái số 3 là chủ nghĩa xê dịch. Chủ nghĩa xê dịch. Được không ạ? À? Đây là những cái cụm từ khái quát nhất về tác giả Nguyễn Tuân. Ok chưa ạ? Có thể thấy rằng trong nền văn học Việt Nam hiện đại ấy thì Nguyễn Tuân được coi là một trong số những nhà văn lớn. Nói về thể loại sở trường của tác giả này thì đó là thể loại tùy bút. Ngay từ khi còn nhỏ trong quá trình trưởng thành của mình đến khi bắt đầu cái văn nghiệp, sự nghiệp viết văn thì Nguyễn Tuân là một người mà như thế nào nhỉ? Một người nghệ sĩ mà luôn luôn khao khát đi kiếm tìm cái đẹp. Ông ấy rất là thích đi, đi ở đây không phải là đi để chơi mà đi ở đây là để kiếm tìm vẻ đẹp ở thiên nhiên, vẻ đẹp ở con người. Chúng ta thấy rằng nếu như nói về cái quá trình sáng tác của người nghệ sĩ này ấy được không ạ? À? Nếu như nói về quá trình sáng tác của người nghệ sĩ này thì các bạn sẽ thấy rằng là Nguyễn Tuân là một trong số hình ảnh của những người nghệ sĩ mà như thế nào nhỉ? À kể cả là trong quá khứ hay là ở thời điểm trước cách mạng hoặc là sau cách mạng chúng ta có cái quá trình sáng tác lấy cái mốc năm 1945 nhé. Trước đó thì là thường tìm về những cái vẻ đẹp của quá khứ bởi vì ở trong thời điểm lúc bấy giờ ấy thì bản thân Nguyễn Tuân kiểu bị bất mãn với thời cuộc ấy Thế nên ông ấy luôn luôn tìm kiếm những cái vẻ đẹp trong quá khứ Về những cái phong tục tập quán hay là về vẻ đẹp của những nhà nho bất đắc chí trong thời điểm lúc bấy giờ Thế nhưng mà sau khi cách mạng thành công, Nguyễn Tuân đã hòa mình vào với cuộc sống lúc bấy giờ Và vẫn đi săn tìm cái đẹp nhưng cái đẹp trong những trang viết của Nguyễn Tuân bây giờ là cái đẹp của hiện tại, của thiên nhiên, của con người. Được không ạ? À? Ở thời điểm hiện tại lúc bấy giờ các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị nha Các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị nha Đấy là nhắc nhớ lại một chút về Nguyễn Tuân nhá Đấy là nhắc nhớ lại một chút về Nguyễn Tuân với các bạn Đồng ý không nào? Các em ơi, các em có còn nhớ gì về Nguyễn Tuân không? Chị vừa nói cái phần đấy các bạn có cảm thấy là nó quen thuộc với các bạn không? Chị chỉ sợ một điều rằng là khi mà chị giảng xong rồi các bạn cứ thờ thẫn ra các bạn bảo em chẳng nhớ gì cả Em chẳng hiểu gì cả, thế chết Nào, nhớ lại không ạ? À? Nhớ lại không? Được không, được không, nhớ không, nhớ không? Nào, phải nói cho chị biết nhá Ok không? Rồi các bạn ơi, ok chưa? Những ai mà muốn đặt sách để được free ship ý, thì nhớ là để lại comment tại đây là chị ơi em muốn đặt sách để một lát nữa nhắn tin về pet thì mới được free ship nha. Rồi đồng ý, hiểu rồi là được. Nói chung là còn quá nhiều thứ nữa muốn kể cho các bạn nghe về Nguyễn Tuân Nhưng cụ thể và chi tiết như thế nào Thì chị rất hy vọng có thể được gặp các bạn trong khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên nhá Được không ạ? À? Đồng ý, xong, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn này Quay trở lại đây như đã nói cùng với các bạn, nếu như học về tùy bút người lái đò sông đà của nhà văn Nguyễn Tuân thì chúng mình sẽ quan tâm tới hai cái hình tượng chính. Đúng không ạ? Đây chị sẽ mở cái phần này ra. Chúng mình sẽ quan tâm tới hai hình tượng chính. Nhá. Hình tượng đầu tiên, cái hình tượng mà khiến cho rất nhiều sĩ tử mệt mỏi vô cùng. <laughs> đó là gì biết không? À, đó là hình tượng sông đà mệt mỏi lắm không hiểu sao nhưng mà cứ học đến sông đà là Ôi dồi ôi, chị ơi em đau đầu quá, chị ơi em mệt quá, chị ơi em chẳng hiểu gì cả, chị ơi Học tác phẩm khác được không chị? Thôi lần này mà thi vào sông Đà chắc em chết đuối mất, kiểu vậy Em ơi đừng sợ, trước tiên khi mà học về một vấn đề nào mà các bạn cảm thấy khó ấy Thì các bạn phải tự giải thoát cho chính mình bằng việc chúng ta thay đổi suy nghĩ của chúng ta là ừ, chắc chắn là sông Đà không khó Trước tiên phải thay đổi thế đã nhá. Rồi, thứ nhất là sông Đà. Thứ hai là người lái đò sông Đà. Ok chưa ạ? Thứ hai là người lái đò sông Đà. Đồng ý chưa nào? Có gì đâu mà đau đầu, lúc nào cũng nghĩ thế thì làm sao mà học được. Cứ bảo là tại sao mà em lại học chưa giỏi, em học chưa tốt. Bởi vì lúc nào cũng sợ cái gì cũng lười, cái gì cũng sợ làm sao mà được. Đấy nên là thôi thôi thôi, đừng có giải thích nhiều, đừng có lý luận nhiều Tất cả mọi cái vấn đề mà nó có đổ bể ấy Thì cũng chỉ do bản thân của chúng ta thôi Nên đừng đổ lỗi cho ai cả Bây giờ nếu như thực sự muốn học sông đà thì phải lăn xả vào Đấy là lời khuyên duy nhất của chị dành cho các bạn nhá Thì bây giờ chị sẽ chia này cho các em này Các bạn nhìn nhá Sông đà Chúng ta sẽ có Bởi vì nhá Chúng ta đi tìm hiểu về hình tượng mà Đúng chưa ạ? Mà chúng ta biết rằng là nếu như mà tìm hiểu về một hình tượng ấy thì không phải ngay lập tức chúng ta lao vào chúng ta nói là hình tượng này đẹp như thế này đẹp như thế kia đâu các em ạ à, mà bây giờ các bạn phải đi theo một cái lộ trình bao gồm thứ nhất chúng ta phải có một cái ý khái quát chung về hình tượng đó ở trong cái phần khái quát chung này các em có thể đưa ra lai lịch này các em có thể đưa ra ngoại hình này các em có thể đưa ra cái đặc điểm riêng biệt của hình tượng đó này ok chưa sau khi khái quát chung xong thì các bạn mới đi nói về vẻ đẹp của dòng sông Đà À vẻ đẹp của hình tượng Thì đây chính là cái bố cục chung để chúng mình có thể ghi nhớ nội dung kiến thức về hai hình tượng này Thế thì bây giờ chị áp vào hai hình tượng này nhé Các bạn sẽ thấy đương nhiên là nếu như nói về dòng sông Đà Thì chúng ta sẽ phải trước tiên là khái quát chung về hình tượng dòng sông này đã Đúng chưa? Cái thứ hai là chúng mình sẽ làm gì? Chúng mình sẽ nêu ra vẻ đẹp của dòng sông này. Mà nói về vẻ đẹp của dòng sông Đà thì chắc chắn là các em sẽ nhớ ngay lập tức đến hai cái từ khóa như sau. Một là hùng vĩ hung bạo. Hùng vĩ hung bạo. Ok chưa? Và số 2 đó chính là thơ mộng chữ tình. Thơ mộng chữ tình. Được không nào? Nhớ nhé Hùng vĩ hung bạo và thơ mộng chữ tình Đấy Chị xin lỗi đây vẻ đẹp này Phần này phần này phần này Phần này nhá, phần này, phần này không lại các bạn lại nhầm sang lại bảo sao ông lái đò sông đà lại hùng vĩ hung bạo Thơ mộng chữ tình cái gì ở đây đây hả chị? Được chưa nào? Hiểu không? Hiểu ý chị muốn nói không? Các bạn hiểu ý chị muốn nói không ạ? À thế còn đối với ông lái đò sông đà thì sao? Đối với ông lái đò sông đà nhá Chúng mình đương nhiên cũng sẽ phải khái quát chung Đúng không ạ? Sau đó chúng mình đương nhiên cũng phải nêu ra được vẻ đẹp của hình tượng ông lái đò sông Đà và cụ thể khi mà soi chiếu vào hình tượng ông lái đỏ sông Đà ấy Thì các bạn sẽ thấy ông lái đỏ sông Đà mang vẻ đẹp của một gì nhở Mẹ vẻ đẹp mưu trí dũng cảm của một chiến tướng này Đúng không ạ? Vẻ đẹp của một gì ạ? Tao nhân này Được hay còn gọi là vẻ đẹp nghệ sĩ này và vẻ đẹp của một người lao động bình dị này. Đúng chưa ạ? Các bạn ơi, thì chúng mình nên chia ý như vậy để chúng ta học. Có rất là nhiều bạn ý thì không chia ý. Các bạn chỉ ngồi đọc và các bạn tụng kinh, tụng kinh, tụng kinh kiểu vậy. Bản thân chị thì nghĩ rằng là đấy là một trong những cái cách học văn dở nhất luôn đấy. Thật sự là như thế. Nhá. Đấy là gì ạ? À? Đấy là một trong những gọi là cách học văn dở nhất luôn đấy Các bạn đừng đừng học vẹt như thế Các em đừng chỉ học vẹt như vậy Chị muốn là ở đây các bạn sẽ tự hệ thống được ra Sau đó chúng ta nói lại bằng lời của mình Thì chắc chắn là các bạn sẽ không còn sợ cái tác phẩm này nữa Ok chưa nào? Đồng ý nhá, những bạn nào mà đặt sách ở trong buổi trưa ngày hôm nay tại phần phát trực tiếp này thì sẽ được free ship sách nha. Thế nên đừng quên để lại comment là em muốn đặt sách để một lát nữa nhắn tin về cho các anh chị admin fanpage học văn chị Yên nhá. Giúp chị được không ạ? Đồng ý cảm ơn các em. Bây giờ quay trở lại đây này. Để các bạn không còn sợ nữa nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với hình tượng dòng sông Đà. Và chị muốn mời các bạn đi trên một chuyến hành trình cùng với chị con thuyền này chị vẽ không được đẹp lắm <laughs> Đây là các bạn đi Còn bạn nào thì chưa biết nhá Đây tạm thời là các bạn đi Còn bạn nào thì chị chưa biết đâu nhá Chị muốn mời các bạn đi một chuyến hành trình cùng với chị Và trong chuyến hành trình này đương nhiên chúng mình sẽ phải đi qua những cái quãng sông khác nhau Trên dòng sông Đà Được không ạ? À? Chúng mình sẽ phải đi qua những quãng sông khác nhau trên dòng sông Đà và những quãng sông này sẽ là những quãng sông mà phô diễn vẻ đẹp của một dòng sông mang trong mình đặc điểm vô cùng riêng. Chúng thủy giai đông tàu, đà giang, độc Bắc Lưu Mọi dòng sông đều đổ ra hướng Đông Duy chỉ có sông Đà là chảy theo hướng Bắc Được không ạ? Thế thì bây giờ dọc theo con sông Đà này đến với những quãng sông khác nhau Chúng ta sẽ nhìn ra hai cái vẻ đẹp của dòng sông Đà Một là vẻ đẹp hung bạo và hai là vẻ đẹp trữ tình Trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay Chị muốn trọng tâm cùng với các bạn đi tìm hiểu về vẻ đẹp hung bạo trước các bạn nhé Bởi vì thời gian của chúng mình thì không cho phép việc là chúng ta tìm hiểu tất cả mọi thứ Thế nên chị sẽ đi cùng với các bạn về vẻ đẹp hung bạo trước được không? Trông nó trông chênh quá Đã có gì đâu mà trông chênh, Hả? Đã có gì đâu mà trông chênh, Nhá các em ơi, thật ra thì cái phần hung bạo ấy là cái phần kiến thức nặng nhất của chúng mình rồi Và chị đã lựa chọn cái phần kiến thức nặng nhất của các bạn để đưa vào đây rồi Được không ạ? À? Lưu ý giúp cho chị, đồng ý không? Hết sức lưu ý giúp cho chị cái này <laughs> Nguy cơ bị đuối nước Chẳng có gì bị đuối nước cả <laughs> Con thuyền này vô cùng chắc chắn Yên tâm là như vậy nào, bây giờ thì cùng đi nhá Bây giờ thì cùng đi nhá Trước tiên, các bạn sẽ thấy này Chúng ta sẽ đến với quãng sông đầu tiên ở quãng sông này thể hiện sự hung bạo hùng vĩ của dòng sông Đà qua đá bờ sông dựng vách thành. Được không ạ? À? Đá bờ sông dựng vách thành Một lát nữa chị sẽ nói cụ thể với các bạn Còn bây giờ là chị đang muốn khái quát lại về cái bản đồ cho các bạn trước Nhá Bây giờ là chị đang muốn khái quát về cái bản đồ đường đi cho các bạn trước Còn một lát nữa sẽ chi tiết từng chút một Các em tưởng tượng ra đi Bây giờ các em đang ngồi trên một cái con thuyền Và các bạn đi giữa một cái dòng sông mà hai bên là đá dựng vách thành Tức là đá cao ơi là cao luôn ý Một cái vẻ đẹp rất là hùng vĩ luôn được chưa ạ? Cụ thể như thế nào một lát nữa sẽ nói Nhưng đấy là cái quãng sông đầu tiên nhá Qua cái quãng sông đá dựng vách thành này Chúng mình sẽ đến với quãng tà mường vát <laughs> Được không ạ? À? Chúng mình sẽ đến với quãng tà mường vát nhá Quãng tà mường vát À chị xin lỗi Chưa đến tà mường vát vội Đến mặt gành hát lóng đã Đấy Khổ ghê đấy Mặt gành hát lóng đã nhá thì các bạn ơi, ở nơi mặt gành hát lóng này Đó là cái nơi mà người ta nói rằng là sức mạnh kết hợp của sóng Của gió, của nước, của đá Tất cả mọi thứ tạo ra một cái mặt gành sông vô cùng vô cùng dữ dội Được không ạ? À? Cụ thể dữ dội như thế nào? Một lát nữa tìm hiểu nhá qua mặt kênh hát lóng rồi Bắt đầu mời các em đi tiếp đến Quãng tà mường vát Chúng ta cũng biết rằng Ở quãng tà mường vát này Sự nguy hiểm được tái hiện một cách vô cùng tài tình Qua sự đáng sợ của một loài thủy quái Mang tên là những cái hút nước Đúng không ạ? Các bạn ơi, phải nói rằng là không hiểu tại sao Nhưng mà cái hình ảnh, những cái hút nước này Nó khiến cho chúng ta tưởng tượng ra Nguyễn Những cái lời văn của Nguyễn Tuân khiến cho chúng ta tưởng tượng ra là Nếu như tôi có đang ngồi ở ghế để tôi xem một cái thước phim 3D ấy, Thì ngay lập tức tôi phải giữ lấy ghế của tôi thật là chắc Bởi vì tôi rất là sợ Cái cái hút nước đấy nó sẽ đổ ập lên chính tôi Và tôi cũng không biết làm cách nào để tôi thoát ra khỏi được cái đó đó là sự hung bạo của dòng sông Đà Các em biết không ạ, à, những cái hút nước này ấy Được coi là kẻ thù đáng gờm Và cực kỳ đáng sợ với những con thuyền Khi đi qua quãng sông này đấy Còn cụ thể nguy hiểm như thế nào ấy Thì một lát nữa Chị sẽ nói cho các bạn biết nhá Chúng ta đều biết rằng là đối với tùy bút, đặc biệt là người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân thì cái việc ghi nhớ dẫn chứng rất quan trọng Chị biết là các em cũng đang rất cố gắng để ghi nhớ dẫn chứng Thế nhưng mà có thể là vì bản thân các bạn ấy chưa bao giờ ghi nhớ dẫn chứng theo một quy trình cả Thế nên chính vì cái việc chúng ta không sắp xếp, không hệ thống được nó trở thành một cái tấm bản đồ Thế nên các em làm gì có biết đi đường nào đâu Các bạn cảm thấy nó dối kinh khủng luôn ấy Các bạn cảm thấy nó dối kinh khủng luôn là vì các bạn không sắp xếp nó khoa học được Nên ngày hôm nay, ở trong cái buổi học này Chị đang làm một cái công việc đó chính là sắp xếp lại những cái phần dẫn chứng cho các bạn và chị chỉ hy vọng là gì? Với cái phần sắp xếp lại dẫn chứng như thế này thì các em sẽ cảm thấy là sông đà không khó nữa. Các em sẽ cảm thấy là sông đà rất là thú vị đấy chứ, không hề khó một chút nào cả. Nhá. Đến đây các bạn có hiểu không? Tạm thời đến đây là các bạn có hiểu không đã? Tạm thời đến đây là có hiểu không đã? Tầm này là vẫn có nhiều bạn vẫn đang đi học nhưng chưa có vào xem được đâu Các em là những cái người rất là may mắn khi mà đang ở đây để học trực tiếp cùng với chị đấy Thêm một cái nữa là như chị đã nói rồi Trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay những bạn nào muốn đặt sách được free ship ý Thì hãy để lại comment luôn là em muốn đặt sách nhá Cơ hội chỉ có duy nhất một lần trong buổi trong ngày hôm nay thôi Thế nên là phải tận dụng được không ạ? À? Hiểu đúng không? Rồi đồng ý Thế thì các em ơi, qua quãng tà mường vát với những cái hút nước rồi, chúng ta sẽ đến với thác nước. Được không ạ? Và ở cái thác nước này, bên cạnh người ta nói về những cái âm thanh ghê rợn của cái hút của cái thác nước này, người ta còn trọng tâm nói về gì nhở? Thạch thủy trận nữa. Thạch thủy trận được không nào? Người ta còn nói về thạch thủy trận nữa. Đồng ý chưa ạ? Người ta còn nói về thạch thủy trận nữa. Ok chưa nào? Rồi, đồng ý nhá. Chị nhìn thấy các bạn ở đây để lại comment muốn đặt sách rồi. Một lát nữa các em cứ chủ động nhắn tin về cho fanpage nha. Thì các em sẽ được miễn phí vận chuyển nha. Thạch thủy trận ở đây chúng mình chia chia ra làm 3 trùng vi thạch trận. Trùng vi 1, trùng vi 2 và trùng vi 3. Xong. Các bạn ơi, đây là vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo hùng vĩ hung bạo sao hiểu không có vấn đề gì không hiểu chưa hùng vĩ hung bạo chỉ có thế thôi bây giờ bắt đầu nhá nhìn vào đây ạ bây giờ bắt đầu đây là cái phần khái trị khái quát về hình tượng dòng sông đà này nhá đây là phần khái quát chung về hình tượng dòng sông đà Chúng ta sẽ nói một chút về lai lịch của dòng sông này này Về đặc điểm của dòng sông này này Được không ạ? Và người ta coi là dòng sông đá ấy trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân chính là chất vàng mà nhà văn Nguyễn Tuân đi tìm kiếm ở thiên nhiên Tây Bắc đấy. Còn lại vẻ đẹp ông lái đò sông Đà lại là gì nhở? À lại là chất vàng 10 cơ. Không phải là chất vàng mà là chất vàng 10 của con người Tây Bắc cơ.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 Nếu như nói về đặc điểm riêng của dòng sông Đà, chúng ta ngay lập tức sẽ nhớ tới lời đề từ mà nhà văn Nguyễn Tuân đã để ở trong tác phẩm của mình, đó chính là lời thơ của tác giả Nguyễn Quang Bích. Chúng thủy giai đông tàu, Đà Giang độc Bắc Lưu. Mọi dòng sông đều chảy về hướng đông, duy chỉ có sông Đà là chảy theo hướng bắc. Đây là một trong số những cái sự độc đáo mà chúng ta chỉ có thể tìm thấy duy nhất ở dòng sông này và Nguyễn Tuân đã tìm đến với sông Đà. Nhà văn của núi cao, của vực sâu, của thác dữ, của những phong cảnh tuyệt mỹ đã tìm đến với đúng bản ngã của chính bản thân mình qua hình tượng dòng sông Đà. Đúng không ạ? Cực kỳ phù hợp với tạng văn, tạng người của Nguyễn Tuân. Hình ảnh dòng sông Đà mang trong mình cái sự riêng biệt như vậy. Ok chưa ạ? Và chúng ta cũng đồng thời thấy rằng cái cảm hứng mà Nguyễn Tuân viết về sông Đà hay viết về người lái đò sông Đà ấy, đó là cái cảm hứng ngợi ca với cái lời đầy từ đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông. Ok chưa ạ? Xong phần khái quát chung nhá. Bây giờ chúng mình sẽ đến cái này. <laughs> các em ơi, ít ra các em cũng phải để lại comment là em muốn đặt sách chứ. Để mỗi cái đặt sách như thế thôi hả? không ấy à không không không có không có vâng có dạ gì với chị à à mấy cái đứa này đặt sách để đúng một câu đặt sách <laughs> mất gì thêm mấy giây nữa viết là em muốn đặt sách hả mấy cái đứa này hay thật đấy rồi cứ vớ vẩn nhá chị mà dỗi chị không phát trực tiếp nữa <laughs> chị không phát trực tiếp cho các bạn nữa đâu để cho các bạn tự học một mình tự tự tự tự gọi là gì ạ à? tự học một mình đấy Chị chỉ gọi là ép những ai mà kiểu chăm ngoan học giỏi các kiểu vào thôi Xong rồi bắt đầu chị dạy riêng Kiểu thế, chị phát trực tiếp riêng Nhá <laughs> Rồi các em ơi quay trở lại đây này Bây giờ chúng mình sẽ có nhá Trước tiên là hung bạo và hùng vĩ Thì như chị đã nói cùng với các em là sự hùng vĩ và hung bạo của con sông đá ấy Là được thể hiện qua gì nhở? Qua hình tượng đầu tiên đó là hình tượng đá bờ sông Ừ, các em ơi, đá bờ sông nha Được không ạ? Tưởng tượng ra không nhở? <laughs> tưởng tượng ra không nhở? Các bạn tưởng tượng ra không nào? Đá bờ sông ở đây như thế, như thế này Đây là về mặt hình ảnh nhé Nhìn này, các em nhìn này, chị chia ra rất rõ ràng cho các bạn luôn này Đây là về mặt hình ảnh của đá bờ sông Còn đây là về mặt cảm giác khi đi qua cái quãng sông đó Thế thì chị phải nói thật là ông Nguyễn Tuân này ông ấy tài tình đến cái mức Ông ấy biết được rằng là nếu như chỉ cho người đọc tưởng tượng ra cái hình ảnh đó Thì nó chưa đủ được Bây giờ mình phải tạo ra cả cái cảm giác chân thực Thì người ta mới biết nữa Đúng không ạ? Nhá Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là Hình ảnh mà con sông Đà này tạo ra khi đi qua những cái quãng sông mà đá dựng vách thành đó chính là đá bờ sông dựng vách thành. Các em phải hiểu là dựng vách thành là một cái cụm từ rất là đắt luôn ấy. Nó gợi ra cho chúng ta cái gì nhở? À, nó gợi ra cho chúng ta cái cảm giác là đá vừa cao, vừa vững chãi. Đúng không ạ? Đá vừa cao này, vừa vững chãi này, Đúng không ạ? Đã thế lại còn gì nhở? À đã thế lại còn cả một cái quãng sông dài Cả một cái quãng sông Đá hai bên bờ cao đến cái mức Mà mặt sông lúc ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời Mặt sông lúc ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời thôi ạ à tức là gì? Tức là nó cao đến cái mức che cả ánh nắng mặt trời Và chỉ khi mà mặt trời gì ạ Chiếu vuông góc với mặt đất Thì mới le lói một chút ánh sáng dưới lòng sông mà thôi Ok chưa ạ? Ý số 2 Vách đá thành chẹt lòng sông như một cái yết hầu À các bạn có biết, các bạn biết cái bộ phận yết hầu đúng không? Xuất hiện ở nam giới ấy, cái chỗ mà chỗ cổ họng của chúng ta ấy Các bạn biết đúng không ạ? Tự nhiên nó lại gồ lên một chút như vậy đó, thì ở đây sử dụng một cái cách so sánh để cho người đọc rất là dễ dàng liên tưởng tới hình ảnh của đá trên lòng sông Đà. Tức là như nào nhở? À, tức là nó rất là, phải phải nói là kiểu nó rất là vô duyên ấy. Trong cả cái quãng sông người ta đang đi như thế tự nhiên gồ lên một một cái quãng đá, một cái hòn đá chẹt lòng sông như một cái yết hầu, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nhá, lòng sông hẹp bởi vì đá hai bên bờ sông đã khiến cho lòng sông thu hẹp lại như vậy. Và người ta đã chứng minh được rằng cái lòng sông hẹp qua hai chi tiết. Chi tiết thứ nhất, đứng ở bên này bờ, chỉ cần ném nhẹ tay thôi là hòn đá đã sang bờ bên kia. Và ý số 2, có những quãng sông mà con nai, con hổ nhảy vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia. Được chưa ạ? Đây là về mặt hình ảnh nhá. Các bạn ơi, các bạn có thấy rất là hùng vĩ không? Đúng không ạ? Núi đá dựng vách thành ở ven bờ sông Đà cực kỳ là hùng vĩ luôn. Rồi, cảm giác khi chúng ta đi qua cái quãng sông đầu tiên nơi đá dựng vách thành đó chính là thứ nhất, mùa hè mà cũng cảm thấy lạnh. Chị không biết là các bạn đã từng bao giờ cái cảm giác ấy mà chúng ta có nó giống như là Kem vào một ngày mùa hè Các bạn đang đi trên dòng sông Trên một dòng sông rất là mát Được không ạ? À? à nhưng mà chúng ta thấy rằng nắng của mùa hè Thì cũng cực kỳ là gay gắt đúng không? Chính vì như thế mà đột nhiên chúng ta đi vào một cái hang động Cảm giác là như vậy Đột nhiên chúng ta đi vào một cái hang động Và tất cả ánh sáng chan hòa ở ngoài kia bỗng nhiên vụt tắt Chỉ còn lại bây giờ là cái cảm giác lạnh là bởi vì ở nơi đây dường như không có ánh nắng mặt trời chiếu tới thì cảm giác chính là như thế thế nhưng mà để cho người đọc có thể hiểu rõ hơn về cái cảm giác đó sợ là người đọc sẽ không liên tưởng và không hình dung ra thế nên nhà văn nguyễn tuân đã đưa ra một cái biện pháp so sánh chị phải nói thật cực kỳ phục biện pháp so sánh này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 gì ạ? À? à chúng ta ngóng vọng lên và thấy tất cả cái hai cái dãy phố này mất điện. Cảm giác là như vậy. Được không ạ? À? Và tất cả mọi thứ bây giờ là đang ở trong cái ánh sáng lung linh thì cuối cùng bây giờ chỉ còn lại là cái gì nhở? À bây giờ chỉ còn lại là gì? Bây giờ chỉ còn lại là bóng tối xung quanh và cái cảm giác lạnh lẽo. Đồng ý không ạ? À? Các bạn ơi, đá bờ sông có gì muốn hỏi chị nữa không? Đá bờ sông có gì muốn hỏi chị nữa không nhở? Khó không? Dễ mà nhở Qua cái phần mà chị giảng cho các bạn Các bạn cảm thấy nó siêu dễ luôn ấy Thật ra thì bất cứ bạn nào khi mà học xong sông đà cùng với chị rồi Các bạn đấy kiểu gì cũng sẽ cảm thấy đơn giản Đối với sông đà chị nói thật luôn đấy Bởi vì chị đã dùng những cái từ ngữ đơn giản nhất Để có thể giúp cho các bạn hiểu và nắm bắt được cái tiến trình đi của chúng mình rồi Việc còn lại là các bạn ôn tập và các bạn xem lại Các bạn ngẫm lại vậy thôi Nhá Dẫn chứng có gì đến nói đến như thế rồi Mà vẫn còn khó nhớ thì chị xin chịu luôn đấy Con người chưa bao giờ được đi du lịch nên không biết cảm giác đó Tôi buồn quá, thật sự đấy tôi buồn quá Tôi buồn vì những học viên ưu tú của học văn chị Hiên mà bây giờ ngồi đây và bảo là là là gì ạ? À? Là là dẫn chứng vẫn khó thế này thế khác, chết thật. Các bạn ơi, xong chưa? Rồi, đồng ý. À em thấy văn xuôi dễ hơn thơ ạ à? <laughs> Nhưng em có thích sông đà không Huyền Trang? Em có thích sông đà không? Hả? Các bạn hy vọng là sẽ yêu dòng sông này hơn nhá Nhá, hy vọng là mấy đứa sẽ yêu dòng sông này hơn nhá Nhá, hy vọng là như thế, chẳng hy vọng gì hơn cả Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua quãng sông tiếp theo này Như chị đã nói cùng với các bạn Là khi đi qua cái quãng sông dựng vách đá dựng vách thành Đá ven bờ sông dựng vách thành ấy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 đang là sự phối kết hợp của sức mạnh của nước, của đá, của sóng, của gió. Được không ạ? À? Và tất cả nước, đá, sóng, gió đã kết hợp với nhau để tạo ra một luồng gió gùn ghè và cuồn cuộn, tạo ra một luồng nước với tất thảy ở trong đó là sức mạnh được kết hợp với những thành tố của thiên nhiên, nước, đá, sóng, gió và chúng ta thấy không ạ, à, lại tiếp tục sử dụng một biện pháp tu từ so sánh với hình ảnh của một người đòi nợ suýt. Đòi nợ suýt ở đây là đòi nợ một cách vô cớ. Tao cứ thấy mày đi qua là tao đòi nợ thôi Đúng không ạ? Mày tao cũng chả biết là mày đòi nợ nần gì tao cả Nhưng mày cứ đi qua tao nhìn thấy mày là tao lôi mày lại được chưa ạ? Và chính cái đó đã khiến cho mặt gành hát lóng trở thành một cái gì ạ? Trở thành một cái quãng sông cực kỳ nguy hiểm đối với những con đò nào đi ngang qua đây, đối với những con thuyền nào đi ngang qua đây. Ok không ạ? Đồng ý không? Đồng ý không? Các bạn ơi, nếu như mà các em muốn tham khảo những cái bài văn hay ấy nhá thì chị sẽ giới thiệu cho các em cái này đợi chị một chút xíu. Nếu như các em muốn tham khảo một số những cái bài văn hay về sông Đà Thì các em có thể tham khảo cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm nhá Hay chính là cái phần mà chị vẫn thường gọi Đó là hộp nhạc văn chương đấy được không ạ? À? Và như chị đã nói thì trong buổi trưa ngày hôm nay chúng mình sẽ được free ship miễn phí vận chuyển khi các bạn đặt sách tại livestream này. Tại vì vừa rồi là chị cứ mải mê giảng quá chị nhắc lại thông tin này cho các bạn một lần nữa nha. Được không ạ? À? Đó chính là các bạn sẽ được free ship nhá Các em sẽ được free ship cuốn tuyển tập 50 ờ, bài văn mẫu này Và các cái đầu sách khác nếu như các em đăng ký mua sách ở trong buổi trưa ngày hôm nay Thế nên các bạn hãy để lại comment giúp chị là Chị ơi em muốn đặt sách và một lát nữa nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên nha Ở trong này là tất cả những cái bài văn mà các bạn cần rồi Chị tin chắc chắn là như thế Thế nên nhanh chóng dinh ngay một cuốn về đi Đây là một trong những cái cuốn best seller của văn chị Hiên đấy <laughs> Trong năm nay đấy <laughs> Rồi nhá Đồng ý là như vậy Được không ạ? Rồi đồng ý là như thế Bây giờ quay trở lại đây này Nhá Qua cái gì nhở? Qua đá bờ sông rồi Qua mặt gành hát lóng rồi Chúng mình sẽ đến với cái phần này Chúng mình sẽ đến với cái phần này Đó chính là Quãng tà mường vát Với sự nguy hiểm của những cái hút nước Nhá Quãng tà mường phát Rồi ok Tuyết Mai nhá Đồng ý Tuyết Mai Tuyết Mai là một bạn nữa được free ship này Tuyết Mai là một bạn nữa được free ship nha Chung ở phía trên chị cũng thấy là rất là nhiều bạn đã để lại comment rồi đấy Một lát nữa các bạn chỉ cần chủ động nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên Để chúng mình sẽ được free ship sách nha Được chưa nào? Đấy, vừa xem phát trực tiếp, vừa được kiến thức Lại còn vừa được miễn phí vận chuyển nữa Không có cái gì mà sướng bằng các em đâu, chị nói thật <laughs> Rồi, các bạn ơi quay trở lại đây Chúng mình đang nói đến quãng tà mường vát với những cái hút nước này À chị đã nhấn mạnh với các bạn Chị đã nhấn mạnh với các bạn rằng là gì ạ? À chị đã nhấn mạnh với các bạn rằng là Quãng tà mường vát ở đây nguy hiểm nhất là với những cái hút nước Và những cái hút nước này được miêu tả qua hình dạng đó chính là giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Được không ạ? À? Nó xoáy tít, trên mặt đang quay lừ lừ những cánh quả đàn. Được không ạ? À? Và đấy là hình dạng nhé. Còn đây là âm thanh. Âm thanh của những cái hút nước thì thở và kêu như cửa cống cái bị sặc. Và nước ạc ạc lên như vừa rót dầu sôi vào. Được chưa ạ? để nói về sự nguy hiểm, sự dữ tợn của cái hút nước Thì ở đây tác giả có đưa ra đó chính là những cái hút nước này mang trong mình bộ mặt của một loài thủy quái Thứ nhất, không có một con thuyền nào dám men gần vào cái hút nước này cả Được chưa ạ? Và người ta đã đưa ra một cái hình ảnh so sánh giúp cho chúng ta cực kỳ dễ liên tưởng Đó là hình ảnh con thuyền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 cái cột nước đấy nó đổ xuống Thì không biết là cái hậu quả nó khủng khiếp đến như thế nào Và bất cứ một gì ạ À bất cứ một ai Một người xem phim nào đang ngồi xem những cái thước phim 3D đấy Cũng sẽ cảm thấy rất là sợ hãi Phải không ạ? cũng sẽ cảm thấy rất là sợ hãi bởi vì các em không biết là các bao đã bao giờ các bạn nhìn thấy cái hình ảnh mà một cái cột nước cao đến vài sải kiểu nó giống như vòi rồng chưa rất là khủng khiếp đúng không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 bị dìm và đi dưới lòng sông đến 10 phút sau thì sẽ thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới. Được không ạ? Cực kỳ nguy hiểm luôn. Những cái hút nước ở cái quãng tà mường vát này phải nói rằng là quả thực nó mang cái bộ mặt của một loài thủy quái chứ không phải là chỉ đơn thuần là những cái hút nước mà chúng ta nhìn thấy nữa. Thực sự là như vậy. Đúng là nó mang cái dáng dấp của một loài thủy quái đấy. Được chưa nào? Các bạn ơi! Các em ơi, các bạn có hiểu bài không ạ? Ngoài ra nhá, thì chúng mình sẽ có thêm sự hung bạo của thác nước này Và có thêm sự hung bạo của ba trùng vi thạch trận nữa thì uh, chắc là chị sẽ hẹn các bạn vào một buổi gần nhất để chúng mình lại tiếp tục cùng với nhau nha Còn đương nhiên là trong khuôn khổ của phần phát trực tiếp ở trên page ấy Thì chị sẽ cố gắng là cung cấp cho các bạn nhiều những cái phần kiến thức nhất Còn nếu như các bạn thực sự đang muốn là đồng hành cùng với học văn chị Hiên Mà muốn có thể tút tát lại tất cả các kiến thức sẵn sàng về tinh thần, về kiến thức trước khi đi thi Thì đừng quên việc là học văn chị Hiên đang có khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên Khóa học này năm nay đã là mùa thứ ba rồi và chắc chắn mùa năm nay sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn mùa năm ngoái Những năm trước là học toàn 4 năm tiếng đồng hồ một bài học thôi em ạ Thế không hiểu vì sao mà các bạn ấy vẫn nhiệt tình học như thế Hy vọng năm nay 2K3 cũng sẽ không đánh mất tinh thần nhá Và chị hẹn gặp lại các bạn ở trong cái khóa học 10 ngày đấy Với đầy đủ kiến thức nhất, bài bản nhất với các bạn Ok chưa ạ? Còn bây giờ thì chắc là chị sẽ dành khoảng thêm 5 phút nữa nhá Để cho các bạn muốn đặt sách để được free ship trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ kịp thời để lại bình luận tại đây nhá. Ok, ở đây chị thấy khá là nhiều bạn đang để lại. Chị sẽ cho các bạn thêm 5 phút nữa. Được không nào? Nên là từ bây giờ các bạn xem livestream của chị ấy Mà hôm nào các bạn muốn đặt sách ấy Thì các bạn cứ yên tâm đợi đến cuối Chị sẽ cho khoảng 3 đến 5 phút nữa Để các bạn kịp thời để lại comment ở đây Để chúng mình có thể tiết kiệm được Cái phí vận chuyển sách của chúng mình Được không nào? nhá Còn hiện tại nếu như mà hỏi Học Văn chị Hiên đang có những đầu sách gì Bởi vì chị cũng thấy là có rất là nhiều bạn đang hỏi về các đầu sách của Học Văn chị Hiên Thì tùy vào nhu cầu của các bạn, tức là tùy vào việc học của các bạn Ví dụ các em đang muốn ôn trọng tâm về à, à, nghị luận văn học Thì các em có thể tham khảo cuốn này Tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm nếu như mà các em đang muốn tìm một cuốn để có thể ôn về nghị luận xã hội Thì các em tham khảo cuốn uh, gì nhỉ? sổ tay chinh phục nghị luận xã hội Nếu như mà các em đang mà bị yếu về cái việc là làm đề phương pháp của các phần Thì các em tham khảo cuốn săn 8 cộng Nói chung là sẽ tùy thuộc vào à, cái các bạn đang bị yếu cái gì nhá Thì các em sẽ sẽ lựa chọn những cái cuốn sách phù hợp Nhưng nói chung chị nghĩ là cái giai đoạn này ấy không còn là cái giai đoạn để các bạn dạo chơi nữa đâu Sắp tới là thi rồi mà năm nay các em cũng biết là lượng sĩ tử thi rất là đông được không ạ? Lượng sĩ tử thi rất là đông mà số chỗ để vào trường đại học mà chúng ta mong muốn chỉ có chừng đấy thôi. Nhá, chỉ có chừng đấy thôi. Thế nên là các em phải phải cố gắng lên bởi vì là đường đua ấy thì chỉ dành cho những người nhanh hơn và mạnh hơn thôi. Nên không có cách nào khác là các em phải mài rũa cho mình vũ khí thật sắc bén thì mới hy vọng là chúng ta vào được ngôi trường đại học mà chúng ta mong muốn được. Chị nói thật là như thế nhá. Còn đương nhiên là chị biết là các em À hiện tại khóa học 10 ngày đang được ưu đãi học phí của chúng mình là 599.000 trong tháng này nhá. Các bạn có thể tham khảo nha. Còn lại đối với nhóm mà đăng ký 5 người cùng đăng ký ấy thì mỗi bạn học phí sẽ được giảm xuống còn 499.000. Thì các bạn có thể nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên để được tư vấn thêm nha. Nhưng chị nói luôn, đây là khóa học cuối cùng và là cơ hội cuối cùng để tất cả các bạn có thể tút tát được lại mọi thứ luôn đấy. Ok chưa ạ? Rồi Ok, nếu như mà không ai à, để lại comment ở đây nữa về việc đặt sách để được free ship nữa thì chị sẽ dừng phần phát trực tiếp tại đây nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều bởi vì buổi trưa ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị. Ngày hôm nay như các bạn thấy là chị giờ vẫn còn hơi cúm cúm thế này. <laughs> Nhưng mà lâu rồi, mấy ngày rồi không lên phát trực tiếp cũng nhớ các bạn lắm. Chị sẽ sớm à, quay trở lại cùng với các bạn thôi Và chị hẹn gặp lại tất cả các bạn trong phần phát trực tiếp tiếp theo Chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về sông Đà nhé Được không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhé Bye bye